đã đến lúc ta nên dừng lại đoạn đường chúng ta đi qua dài còn nhìn ngần cả thanh xuân một người con gái em không phải sau những lo toan em lầm lối sau những lối mòn bỏ sau lưng những ngẩn ngờ đời chờ đưa đón dường như chính anh là trở ngại để người viết tiếp ước mơ dài về anh sẽ chọn cách đi xa người mãi mãi Tiếng ai không xưa vẫn lê thế tiếng ai hát phố hoa phố đề phố hoa đề hoa cho người còn lệ cho anh No.